chào tất cả anh em nhá Đấy, xin chào tất cả anh em đã tới kênh GG Vlog của mình Hôm nay mình đang quay một cái địa điểm ờ, khác tất cả Chưa có một trong cái clip nào của mình cả Đây, mình sẽ giới thiệu với chỗ của mình nhá Đây là quán cơm của mình luôn Đây, camera quay sang này Đây là quán cơm của mình Đấy, à, ngay trên đường ờ, quốc lộ 13 luôn Đấy À, sáng mình sẽ bán phở các bạn ạ à. và chiều mình sẽ là trưa mình sẽ bán cơm văn phòng đây là đường à, quốc lộ 13 đường đi ờ, bình phước nữa bạn đấy anh em nào ở bình dương á qua ngã ba chút cửa qua giờ một ở dưới sài gòn lên là là lên tới ờ, tới đây anh em ờ, nhớ ghé vào mình ăn cơm của ủng hộ mình nhá đây là bên trong mình diện tích của mình thì cũng rộng lắm vì rộng 10 mét này xe đang chạy á nó hơi ồn ở đây đông xe lắm ở bên trong có mấy anh em mình đang còn uh, giờ mở quán hay chưa anh em ạ à? đấy mình chuẩn bị ờ, đồ đạc của nó mòn mòn ổn rồi đây là không con rồi mình thấy là cửa này em đĩa này camera vào đây luôn đây là cái xe luôn đây là chén đĩa mình, ờ, mình mua các bạn đấy đây là chén đĩa ăn cơm nè đây là hàng ăn cơm nha hàng Minh Châu luôn nhá mới luôn đó đây là cơm đây là ly uống uh, nước đá này ca đây ca uống nước đá đây đấy ca còn đây là tô ăn phở nha minh châu luôn mình cũng dùng hãng của minh châu luôn đó tô phở còn đây là tô canh tô canh này đấy tô canh uh, một người hai người chẳng hạn còn đây là chấm nước mắm các kiểu đồ ăn này à cái cái đĩa chứ đây là đĩa đồ ăn đồ ăn cái này uh, cá hoặc là thịt đấy đây mời anh em vào xem ờ, xem trong nhà đây cái nhà này mình thuê đó các bạn ạ chứ không phải là mình làm youtube mà bảo là làm youtube có tiền mở quán đâu các bạn ơi không phải có đâu làm youtube của một năm nay rồi nhưng mà ít quay với lại ờ, ít ra video đây là cái chỗ này là cái dàn pc của mình các bạn thì mình sẽ để ở cửa đây luôn um, để cho họ xem thời sự xem phim hay xem tất cả các kiểu gì đó và bên trong này bóng gì đó ai um, đi đường dài cũng mệt đó thì uh, vào đây nằm ngủ chỗ này lúc mình dọn hết trong cái nhà này luôn và hiện tại thì đồ mình mới về đó thì nó đang còn uh, còn uh, bừa bộn chưa chưa đâu đâu cả ở ờ, bên này bên bên này là một phòng bên này là một phòng còn à, uh, này đây là mấy cái tủ để mình sau này mình uh, ờ, đựng đồ đấy các bạn đó mấy cái đồ đó bên này một phòng luôn đặt bếp ở đây mình à, nấu ở đây rồi xong mình đưa lại trước các kiểu đó Đấy, nhà vệ sinh các thứ nhà tắm các kiểu thoải mái rộng lắm các bạn sau này ở đường này là mình sau này ở ờ, đường sau đây nữa đường sau mình chở nuôi gà nuôi gà hay nuôi thêm ờ, mấy con gì đó cho vui vui nhà cửa con chim chắc thì ờ, trồng mấy củ hành củ tỏi gì đó ngoài này cho nó gọi là cho nó đẹp đấy đây các bạn à, hơn 10 này trước đi Đấy. đây là toàn anh em mình không đấy nó được không cái này được bây được bao phút ờ, được à, đấy. bạn ờ, đây bàn luôn các bạn mình dùng bàn nóc rồi đấy ngày mai mình về bắt đầu mình uh, dọn dọn hết luôn bóc đột nó bóc trinh này đây là bóc trinh nữa à đó bản bóc trinh nhá mới bóc bằng kinh kít luôn thì uh, mình cũng làm giống như các quán khác thôi nhưng mà cái vị của mình thì nó sẽ khác khi mình nấu á, nó sẽ khác tại vì ờ, nó phải khác những chỗ khác đấy đây hả bàn để ghế ở trong kia luôn đó không biết là mình uh, video này mình nói có nhanh hay không nhiều tiếng ồn quá tại bây giờ mình chuyển ra mặt phố mình nhớ các bạn đấy nó xe cổ nó hơi đông thì uh, video của mình thì à, đến đây là kết thúc các bạn ạ à. mình uh, giới thiệu cái chỗ địa điểm uh, kinh doanh của mình thì uh, rất mong các anh em uh, youtube uh, hay là những mọi người mà xem uh, clip này á uh, mà uh, đi qua đây uh, thì nhớ mà ủng hộ quán của mình nha thì quán của mình ở uh, địa chỉ là 1086 uh, đại lộ bình dương khu phố 2 à khu phố 2 đúng rồi phường Định Hòa thành phố Thủ Dầu Một các bạn Bình Dương á đấy thì các bạn nhớ qua ủng hộ mình nha tại uh, mình cũng uh, bắt đầu kinh doanh đấy làm youtube nhiều tiền lắm các bạn ạ à. <laughs> nhưng mà chưa lấy được đồng nào hết thôi video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn cảm ơn các bạn